để thực hành vẽ được hình chữ nhật và cách vẽ như thế nào cô và các con cùng tìm hiểu nhé. Vẽ hình chữ nhật yêu cầu của chúng mình có chiều dài là 4cm và chiều rộng 2cm. Cô nhắc lại, chúng ta sẽ thực hành vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 4cm và chiều rộng là 2cm. Để vẽ được hình chữ nhật chúng ta sẽ phải dùng thước, dùng eke để đo và xác định. Bây giờ chúng mình cùng làm với cô. Đầu tiên, bước đầu tiên ta có thể vẽ như sau. Vẽ đoạn thẳng DC dài 4cm. Trước tiên cô sẽ lựa chọn để vẽ đoạn DC. Cô dùng thước để cô vẽ đoạn DC. DC. Đoạn DC có độ dài là 4cm. Vì vậy khi đặt thước, cô đặt điểm đầu tiên của thước là số 0 và dừng lại là ở số 4. Cô sẽ nối. Cô được đoạn thẳng đầu tiên là đoạn thẳng DC và đoạn này dài 4cm. Sau khi cô vẽ xong đoạn DC rồi thì chúng ta tiếp tục làm như thế nào? Vì là hình chữ nhật cho nên cái điểm ở đây cắt dọc lên nó phải tạo thành một góc vuông. Lúc này cô sử dụng eke để cô tạo thành đường thẳng vuông góc đá. Sau đó, cô dùng thước, cô bắt đầu vẽ tiếp từ điểm 0 cho đến điểm số 2. Ta sẽ được một đoạn thẳng dài 2cm và chính là đoạn DA. Đoạn DA dài 2cm. Sau khi vẽ xong đoạn DA rồi, cô quay sang bắt đầu từ điểm D, cô lại dùng eke để cô xác định vuông góc. Cô vẽ tiếp một đoạn thẳng dài chạy từ C kéo lên phía trên và cũng 2 cm. Nhớ là phải vuông ở góc C.